Vâng, xin chào bà con Thì uh, các bạn đã biết thì cái máy vặt lông gà hiện nay được uh, sử dụng rất là ưa chuộng Cũng như là được làm, được sử dụng rất là nhiều Để bà con hỗ trợ bà con trong công việc đó là vặt lông gà, làm lông gà lông vịt Đấy, thì uh, kèm theo đó những cái phụ kiện kèm theo máy Nó cũng là những uh, cái uh, yếu tố để quyết định cái máy sử dụng máy nó có hiệu quả hay không Cũng như là để nó độ bền như thế nào Thì chúng tôi hiểu vấn đề đấy thì à, chúng tôi đã sản xuất ra những phụ kiện nhưng mà đi kèm máy cũng như để thay thế trong quá trình sử dụng thời gian lâu dài đấy. máy lông gà nó sẽ đặc biệt đó là phần nấm cao su đấy. phần nấm cao su nó sẽ quyết định trong quá trình chúng ta sử dụng để vặt lông gà lông vịt nó có hiệu quả được hay không hiệu quả cao hay không là sử dụng để phụ thuộc vào cái phần nấm cao su này đấy. thì các bạn đã biết thì cái phần nấm chúng tôi sản xuất thì đều được in dập logo ở ngay sau chân nứng đây CL68 đấy thì toàn bộ nấm này các bạn để ý này nó rất là mềm rất là dẻo đấy được làm bằng cao su tự tự nhiên không pha tạp đấy, nấm rất là đặc không có bọt khí đấy, đảm bảo cho quan chúng ta sử dụng sẽ nó bền hơn cũng như là nó sẽ hiệu quả hơn trong trong quá trình chúng ta sử dụng để vặt lông gà lông vịt những phần nấm này nó sẽ khác các loại nấm rẻ tiền hơn trên thị trường thứ nhất là phần chất lượng thì ờ, đấy các bạn sẽ tận tay để kiểm tra cũng như là sẽ biết được cái hiệu quả của phần nấm thứ hai chất lượng đấy thì nó sẽ đi kèm với những cái hình thức như này đấy toàn bộ nấm được trơn tru không có bọt khí đấy, và đảm bảo là nấm sẽ đặc hơn bền hơn Loại nấm bên chúng tôi sẽ được lắp vừa tất cả các loại lỗ từ 19, 20, 21 Đấy. Thì là một cái loại nấm rất là được uh, ưa chuộng cũng như là phổ biến trên thị trường toàn bộ loại máy và lông gà thì loại lỗ 19, 20, 21 Đấy. thì uh, chúng tôi đã sản xuất ra những loại nấm như này thì các bạn để ý phần chân nấm nó sẽ có đường kính rộng hơn đấy phần đế nó sẽ dày ra như này để đảm bảo độ bám vào cái thành lồng và khi chúng ta đút núm vào thì cái viền của nó sẽ ở ngay trong cái rãnh này viền của lồng nó trong cái rãnh này đấy. và khi chúng ta à, sử dụng máy thì cái vấn đề gà vịt nó va chập vào núm nó kéo giãn ra và cái phần đít này nó phần đít của chân chân máy chân của núm này nó sẽ có chức năng đó là giữ cái chân núm lại đấy nó bám vào cái thành lồng để giữ cái núm lại nó không bị tụt ra trong quá trình ta sử dụng nấm được làm rất là đặc nên tạo đạo tạo cho độ chắc chắn cũng như độ mềm dẻo Đấy, phù hợp với tất cả những loại gà vịt trên thị trường Đấy. những loại uh, gà nó sẽ vặt sạch được tầm khoảng độ 90 đến 98 phần trăm phần lông Đấy. còn còn những loại những sợi lông sót ở những cái phần à, chỗ à, khuất ví dụ như ở ở dưới cánh hoặc là một số chỗ nó khuất nó không được va chạm nữa thì cái bà con sẽ dùng tay và nhổ ra nó đơn giản hơn nhưng phần đấy là sót rất là ít và những loại vịt thì đa phần những loại lông măng thì nó sẽ va được tầm khoảng độ 85 đến 90 phần trăm đấy hiệu quả rất là cao đảm bảo cho bà con sử dụng để à, làm thuê vặt thuê những ngày à, lễ hoặc là ngày rổ thì rất là tiện lợi một con gà con vịt chỉ làm trong vòng tầm khoảng độ 10 đến 15 giây rất là nhanh luôn nhúng gà xong bỏ vào máy 10 15 giây sau lấy lấy gà ra vịt ra thì nó đã sạch lông rồi Đấy, như các bạn đã thấy thì phần đục này nó làm rất là chắc chắn luôn Đấy, thì bên chúng tôi sẽ ship hàng toàn quốc đến nơi bà con được kiểm tra đúng cũng như là điểm kiểm tra độ bền của trục này y hệt như trên video chúng tôi quảng cáo Đấy, nó phải dài dạn chắc chắn mềm dẻo như này và đặc biệt là không có bọt khí xung quanh trên đây là phần à, giới thiệu về phần đống cao su thì à, bà con có nhu cầu mua mình đống cao su thì vui lòng liên hệ với điện máy cường linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ điển na xóm bảng số tiền trên trường nội hoặc à, số điện thoại chúng tôi có cái màn hình cảm ơn bà con nhớ like đăng ký kênh để xem video tiếp theo